À, dạ vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. À, ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính một dòng sản phẩm mới nhất của năm 2030. Đó là máy cắt nhôm hai đầu CNC mang thương hiệu đó là Factor. Đây là một dòng máy hoàn toàn mới với công suất cải tiến rất là mới với công suất cao hơn rất là nhiều và hệ thống thân bệ rất là chắc chắn và hầm hố sẽ đảm bảo tạo nên cái con máy nó sẽ cứng cáp hơn và vận hành chúng ta sẽ dễ dàng hơn độ ổn định lâu dài sẽ tốt hơn rất là nhiều và để vận hành con máy này thì trên bàn thì anh chị các bạn chỉ cần vận hành lập trình trên cái bàn điều khiển này thôi ví dụ đây là chế độ lựa chọn đầu máy này chúng ta lựa chọn đầu phải này Đấy, lựa chọn ờ, đầu máy bên phải hoặc là chúng ta lựa chọn đầu trái chúng ta sẽ chọn là bên uh, chữ nét này bên trái này đấy hoặc là cả hai đầu máy chúng ta sẽ chọn về giữa này đó để uh, ờ, chuyển gốc thì uh, anh chị các bạn đây trên màn hình đây thì nó đang là đầu máy số 2 là 90 độ này đầu máy số 1 là 45 độ trong này đó, để uh, chuyển gốc em sẽ chuyển góc 45 độ trong của đầu máy số 1 này đó chúng ta anh chị việc ấn 45 độ trong thì máy sẽ tự động chuyển gốc đó tự động chuyển trong hay ờ, em sẽ chuyển 490 độ này ấn 90 độ thì máy sẽ tự động quay trở về góc 90 độ Đấy, tiếp theo nữa thì để nhập kích thước thì anh chị ờ, chỉ việc nhập vào đây thôi đấy em sẽ đây thì em sẽ nhập là 700 đi đấy hoặc là 800 đi 800 này ấn enter này sau đó chúng ta ấn BV thì máy sẽ tự động chạy đó. máy sẽ tự động chạy và di chuyển về kích thước là 800 280 cm đấy đó và tiếp theo nữa thì ờ, để khởi động con máy này thì anh ờ, chị các bạn hãy ờ, khởi động motor em sẽ lựa khởi động đầu máy số 2 khởi động motor này đó và chúng ta ấn kẹp piston sau đó là ấn cắt và máy sẽ tự động đẩy lưỡi ra theo hết hành trình sau đó sẽ đi thu về và nhả phi tông ra đó, khi lưỡi đã thu về hết thì phi tông mới bắt đầu là nhả ra nó rất là an toàn và chúng ta sẽ lấy cây phôi nhôm ra đó, đây là vận hành đầu máy số 2 còn nếu anh chị các bạn muốn vận hành cả hai đầu máy thì chúng ta chỉ việc lựa chọn chế độ là vận hành cả hai đầu máy và chúng anh chị các bạn muốn cắt đầu máy số 1 thì chúng ta hay vận hành đầu máy số 1 đó đầu máy bên trái đầu máy số 1 kia và cũng như vậy chúng ta lấy cái thước và lựa chọn đầu máy cắt chuyển góc 45 độ trong 45 độ ngoài hay góc 90 độ chúng ta vận hành đó để hoàn toàn anh chị các bạn sử dụng hoàn toàn trên cái bảng điều khiển CNC này và còn nếu như anh chị các bạn à, sử dụng các chế độ khác như chế độ auto tự động này hay bao nhiêu thì anh chị hãy chỉ việc nhập kích thước vào đây sau đó là máy sẽ tự động vận hành và làm việc cho anh chị các bạn đó đây là có rất nhiều chế độ anh chị các bạn ạ đó rất là nhiều chế độ đấy thì anh chị các bạn uh, sử dụng đó anh chị đã lựa chọn đầu máy như nào đó thì anh chị hãy uh, ấn cắt và máy sẽ tự động nó chạy thôi đó tiếp theo nữa thì uh, anh chị có thể thấy là hệ với hệ thống uh, thiết kế rất là chắc chắn đầu máy số 1 và đầu máy số 2 sẽ được đỡ trên những cái mặt bích rất là lớn thép rất là dày thép trắng chống cong vênh không han gì theo khối theo nguyên khối đó không giống những, những dòng rẻ tiền sẽ có liên kết ở đây là sẽ là hai cái nụ giác để gắn cái cái trục này vào đó, sẽ cái trục này nó sẽ làm rời ra nó như thế nó sẽ không đảm bảo cho vấn đề là độ ổn định lâu dài đó nhưng bên em thì cái dòng máy này nó sẽ thiết kế hoàn toàn là thép nguyên khối hết thép trắng cái độ dày rất là rất là dày thép rất là dày chị bạn đó à, dạ vâng à, với cái đầu máy số 1 mặt trước và mặt sau ấy, sẽ được đỡ trên những cái bệ thép nguyên khối như này rất là dày anh chị bạn nó sẽ tạo nên cái sự chắc chắn sự cứng cáp hơn cho cái dòng máy khe rãnh lưỡi ra vào tạo rất là nhỏ vừa khít với cái lưỡi thôi để uh, giảm cái lượng gió khi chúng ta hoạt động đẩy khi lưỡi ra vào nó sẽ không bị cuốn cái DC về và nó sẽ thiết kế hai cái máng trượt như này đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thiết kế hai máng trượt như này thì khi chị các bạn cắt thì sẽ tự động nó trượt xuống và trôi ra ngoài rất là an toàn và hiện đại đó trên mỗi một đầu máy sẽ được thiết kế là vòi phun dầu tự động thông minh. Khi anh chị cắt nó sẽ tự động phun ra. Nó bảo vệ trong hệ nó phun hệ thống ờ, dầu làm mát bên trong này sẽ bảo vệ cho lưới cắt không bị han dỉ. Thứ hai sẽ giảm cái lượng nhiệt. Và trên mỗi một đầu máy thì ờ, bên em ấy thì cái ờ, thông gió này Đấy, rất là thoáng rất là và nó thông gió cho cái lưỡi cắt bên trong đó tiếp theo nữa là thước sẽ được nẹp trong cái nẹp nhôm để bảo vệ không bị uh, chảy xước trong quá trình anh chị và các bạn làm việc đó, nó rất là hiện đại hệ thống kính núp cho anh chị và các bạn làm việc vào ban đêm đấy hệ thống kính núp và anh chị và các bạn làm việc vào ban đêm đầu máy sẽ hai sẽ được đỡ trên những cái bệ ờ, bốn uh, cái ổ bi này rất là lớn và mặt trước và mặt sau cả mặt trước và mặt sau luôn sẽ gắn trên những cái uh, gắn những cái uh, núm cao su màng cao su đấy gắn trên màng cao su anh chị các bạn có thể thấy này đó sẽ giúp vấn đề là quét cái mặt nhôm ở trên cái đường dây đi quét cái mặt nhôm ở trên đường dây đi nó không bị uh, bám vào bên ờ, chui vào bên trong cái ổ bi làm hỏng cái uh, làm uh, kẹt cái ổ bi thì chúng ta di chuyển rất là khó đó toàn bộ toàn bộ thân bệ máy sẽ được đỡ bằng bốn cái đế và 8 chân anh chị có thể thấy rồi đế rất là dày tồn thép rất là chắc chắn toàn bộ chạy dọc tạo nên cái khung sườn của máy nó là sắt hộp hết anh chị các bạn nhá toàn bộ là sắt hộp hết đấy tạo nên cái khung sườn rất là chắc chắn đảm bảo cái độ đầm và độ ổn định khi chúng ta vận hành và chúng ta cắt sẽ không tạo ra cái độ rung khi chúng ta hoạt động đó tiếp theo nữa thì anh chị các bạn có thể ờ, tham quan một phút một chút về cái thân bệ máy này rất là to anh chị các bạn khoảng cách giữa hai cái thân máy này rất là lớn không giống như những dòng thông thường hiện nay thì khoảng cách là rất là nhỏ thì như thế thì nó sẽ ờ, khi như ờ, anh chị các bạn vận hành máy nó sẽ bị rung bị nấc sẽ không đảm bảo nhưng thân bệ bên em rất là lớn khoảng cách rất là lớn như thế này và chạy dọc hai đường dây đó là chạy dẫn hướng cho đầu máy số 2 thì nó là đường dây phi 42 dây đặc và nằm bệt với thân máy không có kê đó, nằm bệt với thân máy không có và trên mỗi cái đường dây á, bên em sẽ ờ, bên dưới đường dây bên em sẽ là gắn thêm những cái bệ thép rất là dày như này đó anh chị bạn có thể thấy không anh chị khi đi xe máy hãy để ý kỹ những vấn đề này nó sẽ tạo nên cái độ chắc chắn cái độ ổn định cái tính lâu dài tính cơ khí chính xác rất là cao đó nó sẽ giúp cho cái đầu máy số 2 và cái lưỡi cắt nó đẩy ra vào nó sẽ không bị biêng biêng lưỡi nó ảnh hưởng đến ờ, góc cắt của chúng ta sẽ không chuẩn đó đấy và tiếp theo nữa là anh chị có thể thấy là phía sau đầu máy này sẽ được thiết kế rất là gọn gàng thẩm mỹ đấy hai piston đẩy nữa ra vào một piston dầu một và một piston khí nằm gọn bên nửa bên trong đầu máy sẽ giảm cái diện tích cho anh chị các bạn làm việc sẽ không ờ, tốn diện tích và mặt sau sẽ được đỡ trên những cái bệ thép rất là dày như thế này nó sẽ an toàn hơn chắc chắn hơn ổn định lâu dài hơn sẽ cứng cáp hơn cho con máy này đó và điều đặc biệt hơn nữa thì ờ, cái hệ thống ờ, dây dẫn hướng nữa ra vào ấy, thì bên em đang sử dụng là dây vuông CNC hệ thống dây vuông anh chị có thể thấy này hệ thống dây vuông như này thì ờ, sẽ giúp cho cái độ chuẩn xác cái độ ổn định cao hơn cho những dòng dây tròn đó và để di chuyển đầu máy số 2 thì ờ, nó sẽ có một hệ thống motor để đẩy đầu máy trên con cái đường dây này đấy vòng bánh răng này anh chị bạn thì có thể thấy này trên cái vòng bánh răng này đó motor sẽ chạy chạy và đẩy đầu máy đi và khi ờ, chúng ta cắt thì ờ, hoạt động lâu ngày á lâu dài á thì ờ, cái ờ, bốn cái ổ bi bên trong khi đẩy nước ra vào nó hay bị khô thì để giải quyết được vấn đề đó thì BM đã thiết kế là cái bơm dầu bơm dầu trực tiếp vào bốn cầu bi này đó thì khi chúng ta khô anh chị làm việc một thời gian anh chị hãy bơm trực tiếp vào thì nó sẽ giảm cái độ ma sát và tăng cái độ trơn tru cho cái motor của máy đẩy nước ra vào nó sẽ êm hơn piston chuyển góc rất to to như bắt đùi luôn bên em sử dụng hàng những cái dòng cao cấp bên em hoàn toàn sử dụng cái hệ thống piston bằng nhôm và piston đúc liền hết như này anh chị bạn nhé piston đúc liền hết như này đó nó sẽ tính cái độ ổn định độ bền chắc chắn hơn rất là nhiều cho những dòng thông thường hiện nay thì là các cái piston này sẽ là với các piston ti rời nó sẽ không không ổn định và cái độ bền nó sẽ không cao và các piston này cái dòng CNC nó sẽ có các các, các con mắt cảm biến như này đó có các con mắt cảm biến như này để anh chị các bạn làm việc vận hành máy móc đó với hệ thống uh, bình dầu thông minh thì hệ thống bình dầu này anh chị các bạn thấy là màu trong màu trắng trong Đấy, mà rất là kín đảm bảo là không bao giờ có vấn đề về mặt nhôm chui ở bên trong được cả Đấy, có các bộ nọc riêng biệt hai bộ nọc đó sẽ đảm bảo là rất là an toàn và tuyệt đối luôn rất là chắc chắn nắp đậy rất là kín đó đây là tổng quan đầu máy ờ, phía sau đầu máy ạ và Tiếp theo nữa thì anh chị các bạn có thể tham quan một chút về hệ thống tủ điện à, Đối với dòng máy CNC này thì anh chị có thể thấy là hệ thống tủ điện nó rất là hiện đại Đó Với những bộ điều khiển Sử dụng các thiết bị hiện đại nhất trên thế giới hiện nay Đó Máy sẽ gồm có các cái bộ chuyển đổi nguồn này Cục chống nước pha này Đấy, bộ điều khiển này, nguồn điện đi vào này. Đó, đây là các ờ, cục áp tổng này, hai cục khởi động từ này, đấy cái bộ ờ, đầu nguồn đầu não của trung ương của máy này đó khi ờ, chúng ta nhập các kích thước nhập các số liệu bên trên bằng điều khiển ấy, thì máy ờ, nó sẽ truyền về đây sau đó nó sẽ phân tích và nó sẽ đưa đi và thực hiện các cái lệnh đó, để cho máy làm việc đấy, các cái cầu trì này các lơ ne rất là hiện đại dây điện rất là an toàn đánh số thứ tự rất là gọn gàng ạ à, trên cái thân máy thì để đảm bảo cho cái nhiệt độ bên trong này nó sẽ ổn định hơn thì ờ, sẽ có hai cái quạt làm mát anh chị các bạn nhé sẽ có hai cái quạt làm mát để điều hòa điều hòa toàn bộ cái nhiệt độ bên trong cái tủ điện này cho sẽ luôn luôn là mát mẻ để cho máy móc các thiết bị này nó sẽ êm hơn nó chạy nó sẽ ổn định hơn đấy hệ thống uh, hơi nằm gọn về phía bên dưới tách biệt riêng cho hệ thống điện nó sẽ không đảm bảo không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện đó mà cả đó rất là an toàn rất là hiện đại Dạ vâng và với ờ, công suất trên ờ, mỗi một đầu máy của dòng máy cắt nhôm hai đầu CNC này mang thương hiệu là F99 CNC thì nó sẽ là 3 kW trên một đầu máy và bên em đang sử dụng lưỡi đó là thương hiệu quen công nghệ của Nhật Bản lưỡi 450 đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới hiện nay đó và đây là tổng quan của con máy cắt nhôm hai đầu CNC mới nhất của công ty cổ phần ờ, xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, để à, biết thêm chi tiết chi tiết cũng như là tham khảo thì à, hoặc là đầu để có đầu tư về máy anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện số điện thoại phía bên trên màn hình hoặc là liên hệ với lại à, em Khải 0963 296 146 0869 296 838 hoặc là đến một trong hai cơ sở gần nhất để có thể là tham quan cũng như tìm hiểu về máy à, ở khu vực phía Bắc anh chị có thể đến là bến xe Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Khu vực phía Nam, anh chị có thể đến là San Hậu, Hà Nội, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu. BM ở đây thì cung cấp tất cả những dòng máy như máy cắt nhôm hai đầu 05, 06, F55, F66, F88, 09S, 09 thường hoặc là những dòng máy cao cấp hơn F90, 99, F88 máy phái đố, đột dập ép góc, máy nén khí, máy khoan khóa hay là đột dập thủy lực đó, hay đồ dập thủy lực bình hơi và tất cả các những phụ kiện của máy đó một lần nữa thì ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã mất thời gian để xem những video của bên em anh chị hãy ấn đăng ký kênh và chia sẻ để theo dõi thêm những nhiều những video mới hơn một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ